Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Tô Hiến Thành phường 3, diện tích 280m2, thực tế 450m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô. Hiện trạng trên đất có nhà, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, cách bến xe Phương Trăng 600m, khu dân cư đông đúc, xung quanh nhiều homestay, villa, điểm du lịch, giá 20 tỷ đồng.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 Kết cấu nhà cấp 4, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, có sân đậu ô tô, nằm ngay trung tâm Đà Lạt kế bên thác Cam Ly, khu dân cư Đông Đúc, giá 2,7 tỷ đồng. Nhà đường 3 tháng 4, diện tích 63m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở, hướng Bắc, đường xe máy 2m, kết cấu, nhà một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách Hồ Xuân Hương 1km, giá 2,4 tỷ đồng.